Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha Vlog Hôm nay à, mình chia sẻ đến các bạn mình làm món bánh kẹp chay nha các bạn Thì à, món bánh kẹp chay thì mình làm thì à, không có trứng nha Đây là cách làm món bánh kẹp chay đơn giản Nguyên liệu của mình thì các bạn thấy ở đây trên bàn của mình thì có bột mì Rồi chuối rồi đường cát, sữa và nước cốt dừa Như vậy là mình đã chuẩn bị xong nguyên liệu À, thì mình làm à, bánh cạp chay thì mình có à, mình làm với 400g bột mì nè các bạn rồi mình làm với 7 quả chuối 100g đường và 100ml sữa đặc và mình dùng một gói sữa tươi 100ml nước cốt dừa đó thì nguyên liệu của mình rất là đơn giản và đây là một món bánh kẹp chay dùng cho những bạn ăn chay nha thì hôm nay mình làm video này mình chia sẻ đến các bạn à, về à, món bánh kẹp này rồi bây giờ mời các bạn theo dõi nha mình sẽ thực hiện món bánh kẹp chay đây thì à, cũng như là những video hôm trước á thì mình chọn bột mì trước nha ở đây thì mình có 400g bột mì nha các bạn à, 400g bột mì nè đó 400g bột mì mình để ra cái thao riêng nha rồi 400 g một mì này á thì mình à, cho sữa vô nè các bạn thì sữa này các bạn thấy là sữa này à, nó đặc nha đặc thì mình sẽ à, trộn với chuối để mình đánh tan lên thì ở đây mình à, chuẩn bị một cái máy để mình đánh tan lên ha rồi thì đầu tiên á, là mình à, cho chuối vào máy để mình đánh tan lên đó các bạn mình có 7 à, quả chuối đó các bạn rồi mình cho chuối vô sau đó mình à, cho sữa đặc vô nha các bạn đó mình cho sữa đặc vô mình đánh tan ra luôn sữa với chuối nha Rồi mình cho phần nước cốt dừa vô luôn nè các bạn 100ml nước cốt dừa cho vô luôn mình đánh tan cái uh, chuối này ra nha các bạn đó rồi mình cho vô khoảng 100g à, đường cát luôn nha các bạn tiếp tục mình đánh mình đánh lên cho nó tan lượng đường này ra rồi về là tan đường đó các bạn thấy mình đánh uh, chuối nè sữa nè đường nó tan ra hết rồi giờ là mình à, à, à, trộn vô bọt nha mình để trộn vô bọt cho các bạn mình đổ hết chuối nè với sữa vô trong bột này này nè đặc biệt món bánh này là mình không làm bằng trứng nha các bạn rồi các bạn thấy khi mà mình à, đánh lên thì cái bột mì đó, nó hòa chung với chuối nè các bạn nó khô lại nè các bạn đó nó khô lại thì à, mình à, dùng sữa đó các bạn ở đây mình có một gói sữa tươi mình lấy sữa tươi này để mình cho tiếp tục mình cho vào trong bột với chuối nha mình lấy một cái đây các bạn cho vô thêm cho nó lỏng ra nha các bạn mình có thể mình cho thêm nữa các bạn đó thông thường thì mình làm bánh kẹp à, có trứng mình à, chỉ cần mình bỏ đường vô thôi là nó lỏng ra mình bỏ một ít nước cốt dừa là được nhưng mà mình làm bánh kẹp này á thì à, mình à, bỏ cho nên để sữa lên cho nó nhiều nhiều một chút đây là món bánh à, rất là bổ dưỡng nha các bạn mình chọn bột xong rồi đó các bạn nếu mà các bạn thấy bột nó còn đặc đó các bạn các bạn cho thêm một ít nước nữa nha các bạn đó mình làm cũng cho nó vừa cho nó hơi đặc thôi chứ đừng có đặc quá mà đừng có lỏng quá nha rồi tiếp theo mình sẽ dùng khuôn để mình nướng bánh nha các bạn thì đây là khuôn bánh kẹp nha bánh kẹp tàng ong đó các bạn đây mình à, chưa đốt lửa mình à, đốt lửa lên để cho nó nóng à, hai mặt khuôn rồi giờ khuôn nó cũng nóng lên đó các bạn À, mình à, đổ bánh nha các bạn thì à, mình dùng một giá bột các bạn một ít bột thôi các bạn để một ít bột cho mình ha bạn cho vào khuôn nha các bạn cho vào khuôn các bạn cán ra rồi mình ừ, để cái nắp trên xuống nha các bạn trở lại luôn để mình dở ra thử cho các bạn xem coi khuôn nó có dính không nha đó nguyên một cái à, màu bánh luôn nha các bạn nó không dính khuôn luôn nha đây là món bánh rất thích hợp cho những à, bạn cô chú nào mà ăn chay đó thì à, làm bánh như mình nha thơm mùi chuối lắm các bạn à thơm mùi chuối lắm bánh vàng thơm lắm các bạn thơm mùi chuối lắm các bạn bánh này à, béo uh, sữa chuối các bạn uh, ăn bánh này thì rất là bổ nha có dừa tinh bột nè các bạn rồi uh, sữa chuối mình không có xài cái nguyên liệu nào khác rồi bánh vàng đó các bạn mình lấy à, bánh ra nha các bạn đây mình nướng được một cái rồi đó các bạn mình lấy ra đi rồi tiếp theo mình à, cho bột cho bột vào khuôn nha để mình làm cái tiếp đó các bạn rồi mình à, để nắp lại nha các bạn rồi mình trở lại luôn nè các bạn đây là cái à, bánh kẹp mà mình không sử dụng à, không làm bằng trứng nha các bạn thì bánh này thì các bạn ăn dùng để ăn chay nè đó, mình không làm bằng trứng luôn đó rất là ngon luôn rất là mềm luôn nè các bạn trở lại nha các bạn mình lấy bánh ra nè các bạn đó bánh rất là vàng và thơm luôn rồi mình à, làm tiếp nha các bạn mình à, cho bột vào khuôn Và như vậy là video của mình chia sẻ đến các bạn à, cách để cho các bạn làm bánh kẹp